chúng ta đang nghe rõ chưa kênh youtube chúng ta có chưa anh chị em đang có mặt trên kênh youtube thì comment số 1 ạ à. anh chị em đang có mặt trên kênh youtube thì comment số 1 Nếu anh chị em đang có mặt ở trên kênh youtube thì comment số 1 ạ à. Xin chào bạn à tình vô tình à hello đã có một số các bạn rồi Nguyễn Vũ bạn Trịnh Huệ bạn à, Lê Thành Đồng xin cảm ơn mọi người ạ Phạm Sơn Phạm Thùy Trang Nguyễn Đăng Cường Nguyễn Đăng Trương Nguyễn Gia Như Phượng Hoa Lương Đình Lương Đình Của và rất nhiều bạn đang có mặt ở đây ạ Thế thì hôm nay chúng sẽ chia sẻ chúng ta đôi cách à, để chúng ta nhìn về à, kinh tế vĩ mô chúng ta 6 tháng cuối năm trong thời gian tới. À, đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại về cái câu chuyện đó là chu kỳ kinh tế. À, xin chào bạn Tuấn Hoàng. Chúng ta sẽ đợi thêm một vài phút nữa để mọi người vào đông đủ chúng ta sẽ gì ạ? chia sẻ. Nguyễn Xuân à, Thọ à, tên Lưu Vĩ Cần ạ à, các bạn kỹ năng sống xin chào bạn kỹ năng sống Nguyễn Lợi xin cảm ơn bạn à, Nguyễn à, Xuân Thọ có rồi tất cả anh chị em đang có mặt Dương Dương Tâm Trí hay Trí Tâm Nguyễn Vũ và anh Hoàng xin cảm ơn tất cả mọi người ạ à, Vũ Chiến à, hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái, cái um, chủ đề về kinh tế vĩ mô 6 tháng cuối năm ở à, đây là góc nhìn riêng của Dũng thì mong rằng là chúng ta sẽ có cái chủ đề này Dũng tới đây Dũng sẽ làm nhiều cái chủ đề về kinh tế vĩ mô nữa để chúng ta sẽ có nhiều góc nhìn khác nhau sẽ có những chủ đề về gì ạ à? về kể cả những cái yếu tố về cơ bản nữa để chúng ta sẽ thấy là việc phân tích cơ bản nó sẽ có rất nhiều các trường phái khác nhau nhưng tuy nhiên thì với một cái uh, trường phái chúng ta sẽ nói về các trường phái khác nhau cái sự mâu thuẫn giữa các trường phái và uh, chúng ta đang có cái tư duy nào để cho nó phù hợp với cái tính cách của chúng ta chẳng hạn bây giờ chúng ta đang thấy rằng là hiện tại uh, tình hình kinh tế thì kinh tế thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái chu kỳ đầu tiên là chúng ta gọi là chu kỳ giá tiền rẻ khi mà chúng ta thấy là chu kỳ tiền rẻ đó là gì ạ à, tiền à, mọi thứ là chúng ta gọi là rất là rẻ mọi thứ đang ở cực kỳ rẻ thì khi mà tiền rẻ do là một là kích thích kinh tế này do được kích thích kinh tế hoặc là vừa rồi chúng ta có lạm phát đúng không lạm phát thì cái việc mà lạm phát à, một là gì ạ à, chúng ta gọi là do đầu ừ, à, chúng ta hiểu đơn là do à, covid đúng không covid diễn ra thì chúng ta bơm rất là nhiều tiền ra bơm rất nhiều tiền ra thì lúc đó chúng ta thấy là tiền giá rẻ rất là thấp và đặc biệt là chúng ta thấy là cái cái lãi suất ngân hàng uh, tương đối thuận lợi trong cái thời điểm dịch covid và lúc này thì à, bắt đầu nhà đầu tư nếu mà gửi về tiền với ngân hàng thì chúng ta điều diễn ra chúng ta nói về một vòng vòng á điều, điều diễn ra điều diễn ra nếu mà chúng ta gửi ngân hàng thì rõ ràng gì ạ lạm phát cũng như là gì ạ với số tiền mà chúng ta thu được lãi suất rất là thấp thì rõ ràng là chúng ta không có lợi nhuận Đấy, không có lợi tức là về cơ bản là lợi chúng ta rất là thấp nên lúc đó chúng ta sẽ có hai một số cách mà chúng ta đầu tư một là chúng ta đầu tư vào tài tài sản đúng không tài sản nó có rất nhiều như hàng hóa à, liên quan hàng hóa trong đó có bất động sản có một số hàng hóa như là các cổ phiếu cổ phiếu là hàng hóa trong đó có hàng hóa hữu hình và vô hình và vô hình đó là cổ phiếu ở đây chúng ta thấy là trong đầu tư thì à, cổ phiếu nếu mà chúng ta đầu tư cổ phiếu thì thường là gì ạ số tiền chúng ta không cần quá lớn và chúng ta có thể là nhanh nhạy rút ra tức là mua vào bán ra rất là nhanh nên cũng là tạo ra gì cái việc mà mở tài khoản rất là lớn trong thời gian ngắn bởi vì cái số tiền mà không làm gì cả trong cái thời điểm mà covid diễn ra thì họ đầu tư vào chứng khoán là cái kênh đầu tư rất là tốt và thời điểm này thì chứng khoán thậm chí bị thua lỗ không hoạt động tức là nhiều doanh nghiệp nó không hoạt động hoặc là hoạt động rất là yếu nhưng nó vẫn tăng rất mạnh bởi vì lúc đó tiền giá rẻ nó tạo ra cái gọi bong bóng về tài sản thứ hai là chúng thấy bất động sản bởi vì vậy nếu mình đầu tư vào gì ạ nếu mà cứ tiếp tục nhà nước bơm tiền ra thì tài sản nó mất giá mà khi tài sản mất giá thì người ta bắt đầu đầu đầu tư vào bất động sản khi người ta bắt đầu đầu tư bất động sản thì tự nhiên bất động sản nó cứ tăng tăng rất mạnh tăng rất mạnh và nó tạo ra bong bóng về bất động sản và khi nó tạo ra bong bóng bất động sản thì chúng ta sẽ cần phải biết điều diễn ra ở đây chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ khi mà cái tài sản tạo ra bong bóng bởi vì gì ạ càng tạo ra bong bóng thì khi ở lúc đó thì chúng ta thấy là cái lãi suất tiếp tục giảm lãi suất tiếp tục giảm người ta lại tiếp tục gì ạ tiếp tục rút tiền tiết kiệm ra tiếp tục rút tiền tiết kiệm ra để đầu tư bất động sản đầu tư chứng khoán người ta sẽ không có gì ạ không muốn là gì ạ dùng cái tiền mà để đi đầu tư à, và gửi tiết kiệm nữa mà chuyển tiền toàn bộ sang đầu tư và nó làm cho gì ạ thời điểm đầu thì nó làm cho cái lãi suất càng ngày càng gì ạ càng thấp đi nhưng tuy nhiên thì việc người ta rút rút nhiều ra rút nhiều ra thì bắt buộc gì ạ các ngân hàng có thể là nâng lãi suất lên ở đây cái điều đầu tiên nhưng tuy nhiên chú biết là tài sản khi mà gì ạ tài sản nó ở bong bóng thì lúc đấy là thường thì lãi suất ở mức thấp nhất khi mà bắt đầu mọi thứ bắt đầu tiền nó giá rẻ dần dần nó gì ạ nó tạo ra bong bóng mà khi bong bóng thì dẫn đến là bắt đầu lạm phát là tức là giá cả hàng hóa bắt đầu leo thang khi giá cả hàng hóa bắt đầu leo thang và lúc này tiền bắt đầu mất giá thì nhà ngân hàng nhà nước dùng tất cả những chính sách các công cụ để gì ạ hút tiền về khi mà hút tiền về tại vì lúc đấy lạm phát mà giá cả mọi thứ bắt đầu leo thang bởi vì lúc đấy là tiền nó rất nhiều rồi mọi thứ rất nhiều rồi tài sản bong bóng rồi chứng khoán bong bóng bất động sản bong bóng và mọi thứ bong bóng thì các công cụ được đưa ra một là gì ạ họ hút bằng trái phiếu hai là họ hút bằng gì ạ tỷ giá và hai công cụ này bắt đầu họ hút về và các cổ phiếu thì nó là bong bóng nó là gì ạ định giá nó cao hơn các cổ phiếu về với bất động sản nó nó bong bóng là giá cả rất là cao nên bắt đầu nó có dấu hiệu xì hơi khi mà nó có dấu hiệu gì hơi thì à, bắt đầu mọi người bắt đầu mới rút tiền ra mọi người bắt đầu rút bán bất động sản ra bán về chứng khoán ra và nó có quá trình xì hơi nó lại lại lại gì à, tăng lên tức là xì hơi tăng lên và cái việc mà gì à, lạm phát bắt đầu gia tăng thì bắt buộc các gì ạ, chính sách về tài khoá chính sách về tài khoá giả sử đầu tư công có thể là sẽ bị hạn chế hoặc là chúng ta là họ có thể sử dụng là bán gì ạ bán USD ra để có thể hút tiền về hoặc là gì ạ có thể là sử dụng trái phiếu chính phủ để hút tiền về bởi vì lạm phát tiếp tục gia tăng lạm phát tiếp tục tăng nó làm cho đồng Việt Nam mất giá và nó bị ảnh hưởng khi đồng Việt Nam mất giá thì nó ảnh hưởng một số cái yếu tố thứ nhất là những nhà đầu tư nước ngoài á vì đầu tiên mất giá thì nhà đầu tư nước ngoài gì ạ họ có xu hướng là gì ạ rút tiền ra không đầu tư Việt Nam nữa đấy đầu tiên là cũng rút tiền ra không đầu tư Việt Nam nữa bởi vì đồng Việt Nam có xu mất giá nên cái việc mà phải giữ cái tỷ giá ở Việt Nam ổn định đó là cái quan trọng cái điều thứ hai nữa là gì ạ khi mà đầu nếu đồng Việt Nam mà không ổn định thì cái việc mà người ta không muốn đầu tư Việt Nam nữa người ta không muốn đầu tư Việt Nam nữa thế thì câu chuyện là người ta không muốn đầu tư Việt Nam nữa thì rõ ràng là cũng ảnh hưởng đến gì ạ à? cái việc vấn đề là đầu tư uh, thu hút vốn đầu tư nước ngoài nên cái bằng mọi giá là ngân hàng nhà nước cần phải gì ạ à, à, ngân hàng nhà nước cần phải gì ạ giữ cho cái tỷ giá ở mức ổn định nhất thế thì bây giờ chúng ta thấy là lạm phát thì nó có hai cách một là công cụ là bán chúng ta thấy vừa rồi chúng ta thấy là chính phủ à, ngân hàng nhà nước bán 11 tỷ USD bán 11 tỷ USD để thu hút dòng tiền tức là để để rượu hút tiền vào rất là mạnh để làm cho cái tỷ giá cán nó của chúng ta được cân bằng đến 11 tỷ USD thay vì gì ạ phát hành trái phiếu và trong khu đó chúng ta cũng thấy là có phát hành trái phiếu như thời gian ngắn cũng thu hút một khoản tiền rất là lớn khoảng 50 50 50 tỷ hay 50 nghìn tỷ 50 nghìn tỷ là số tiền lớn là làm cho cái dòng tiền nó gì ạ dòng tiền lưu thông nó giảm mục đích của nó là gì ạ mục đích của nó là nó giảm cái gì ạ lạm phát có thể gia tăng trong thời gian tới vậy bên chúng ta thấy là nếu về góc độ chúng ta nhìn về hai cái tức là hai công cụ này nếu góc độ chúng ta quan sát thì chúng ta thấy là bản thân là rõ ràng là chính phủ chính phủ đang có lo ngại về lạm phát đúng không ạ tại vì đây là những công cụ chúng ta nhìn thấy rõ luôn vừa rồi đồng gì ạ rồi rồi rõ ràng là đồng Việt Nam chúng ta đang gì ạ mất giá tức là tỷ giá của Việt Nam chúng ta tăng rất là mạnh rõ ràng chúng ta đang xuất khẩu đúng không chúng ta là cái nước mà xuất khẩu xuất siêu mà tỷ giá chúng ta tăng mạnh thì nó có lợi chúng ta nhưng nó để nó bất lợi cho cái việc mà chúng ta thu thu hút tiền nước ngoài đầu tư Việt Nam nó bất lợi cho cái việc mà người ta đang đầu tư vào Việt Nam sau đó gì ạ người ta rút tiền ra là người ta bị bất lợi nên cái việc mà nếu tiếp tục để cho đồng Việt Nam mất giá thì Mỹ lại tiếp tục can thiệp vào cái thứ hai nhà đầu tư sẽ không đầu tư Việt Nam nữa và đặc biệt là gì ạ người ta sẽ rút toàn bộ ra nên việc mà bơm tiền ra à, bơm USD ra để giữ cho tỷ giá ổn định nó là một cách khéo léo để gì ạ hút tiền về và đây là cái công cụ rất là quan trọng nhưng câu chuyện là nếu lạm phát tiếp tục tăng nữa thì sao nếu lạm phát tiếp tục tăng họ sẽ sử dụng các công cụ này để làm thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra nếu tiếp tục lạm phát tăng thì dự trữ ngoại hối chúng ta nó cũng chỉ đến một cái đoạn, đoạn nào thôi ạ à. nếu mà tiếp tục mà gì ạ à, bơm bơm gì ạ à, bơm USD ra để hút tiền về thì điều gì diễn ra tiếp tục bơm USD ra bán USD ra để hút tiền về thì đến lúc nào đó thì ngân khố nó cũng sẽ cạn tiền tiền cái dự trữ ngoại hối nó cạn và nó ảnh hưởng đến cái gì ạ cán cân xuất nhập khẩu chúng ta nó ảnh hưởng đến cái gì ạ dự trữ ngoại hối chúng ta thì cái việc này không thể làm mãi được nó chỉ làm trong một đoạn ngắn thôi công cụ thứ hai đó là gì ạ phát hành trái phiếu nhưng nếu mà lạm phát tiếp tục gia tăng thì trái phiếu phát hành nó ở mức cao đúng không ạ tức là tiếp tục trái phiếu chính phủ nó phát hành ở mức cao để thu hút tiền của các ngân hàng thu hút các tổ chức lớn gửi vào để làm cho cái lưu thông tiền đó đi cái cái tiền ở ngoài ấy nó lưu thông ít đi và khi tiền lưu thông ít đi thì cái việc mà hàng hóa sẽ gì ạ tức cái hàng hóa sẽ có xu hướng gì ạ tiền ít thì hàng hóa có xu hướng giảm đúng không ạ và đấy chính là cách mà chúng ta gọi là điều tiết nền kinh tế vậy thời điểm này chúng ta đang nhìn thấy cái điều gì chúng ta nhìn thấy điều gì chúng ta nhìn thấy điều gì rõ ràng là chúng ta thấy là chính phủ vừa rồi hút tiền bằng gì ạ à? hai công cụ là trái phiếu và công cụ về điều hành tỷ giá vậy hai công cụ này chúng ta nhìn thấy thì rõ ràng là sức khỏe của nền kinh tế chúng ta cũng chưa biết là nó có vấn đề gì không nhưng rõ ràng là người ta đang gì ạ à? dùng mọi cách để cân bằng mà dùng mọi cách để điều tiết nền kinh tế và chính vì vậy chúng ta cũng không thể biết được là tới đây lạm phát chúng ta có leo thang không trong trường hợp mà tiếp tục leo thang nữa thì câu chuyện của chúng ta câu chuyện của chúng ta có thể chứng khoán nền kinh tế chúng ta sẽ giảm rất mạnh nên ở đây chúng ta đã cái trước mắt chúng ta chưa biết rằng là nhưng trong cái ngắn hạn thì chúng ta đang thấy là mọi thứ nó đang không được tích cực chúng ta đấy chúng ta thấy không ạ mọi thứ nó không tích cực không tích cực tí bây giờ chúng ta bảo chúng ta đầu tư ạ à? bây giờ chúng ta đầu tư vào vào bất động sản nhé chẳng hạn anh chị em một số anh chị em mà là à, bây giờ kinh tế vĩ mô bây giờ nếu kinh tế vĩ mô lạm phát bây giờ chúng ta đầu tư bất động sản thế thì cái câu chuyện đây đó là gì ạ à? chúng ta đang bị ngược cái tư duy nó đang bị ngược bây giờ chúng ta đang lạm phát với lạm phát thì đầu tư bất động sản hay là lạm phát là không đầu tư bất động sản nào nếu mà lạm phát ở mức cao có đầu tư bất động sản đâu ạ người ta chỉ lạm phát đến lúc mà tài sản nó giảm gì ạ khi lạm phát ở mức cao nhất anh chị em nhá nhớ này này đây đây là một cái cái phần quan trọng để chúng ta hiểu một cái chu kỳ hôm nay dũng sẽ phân tích một một một cái chu kỳ nó đơn giản để chúng ta có thể nhìn thấy tại vì chúng ta đang bị hiểu nhầm hoặc là hiểu chưa đúng về cái cái cái tư duy như này đầu tiên chúng ta thấy là đầu tiên nhá chúng ta phân tích riêng dòng bất động sản thôi khi mà chúng ta thấy là covid diễn ra thì cái việc là cái nhu cầu nhu cầu gì ạ mua mua một cái tài sản nào để gì ạ giữ tiền tại vì tiền mất giá thì phải có một tài sản để giữ tiền đúng không tiền mất giá thì phải phải có một cái tài sản để giữ tiền đấy thì chúng ta có nhiều tài sản khác nhau chúng ta có thể mua hàng hóa trong đó có gì ạ có cổ phiếu và trong đó có gì ạ bất động sản để chúng ta giữ tiền tại vì lúc đó tiền rẻ lãi suất thấp đấy lúc tiền nó rẻ thế thì khi mà mua thì lúc này gì ạ nhiều người cũng làm như vậy nhà nhà làm như vậy nhiều nhiều như vậy thì nó tạo ra bong bóng bất động sản nó tạo ra giá bất động sản tăng rất là mạnh nên ở quê các vùng quê các vùng gì ạ à, uh, ven đô giá bất động sản nó tăng gì ạ ba bốn lần thậm chí là 5 lần có nơi đến là 10 lần và khi nó bong bóng gì ạ cái bong bóng cái giá bất động sản nó nó lớn hơn giá giá trị sản xuất nó lớn hơn cái việc mà chúng ta tạo ra hàng hóa sản xuất thì dẫn đến gì ạ dẫn đến gì ạ à? đến mức nào đó nó cần phải gì ạ à? xì hơi đúng không mà đến thời điểm đó thì chúng ta biết là cái lãi suất nó giảm nó ở ở mức thấp thì dần dần nó cũng gì ạ à? do cái hàng hóa tại vì tiền cung tiền ra nhiều mà khi cung tiền ra nhiều thì rõ ràng dẫn đến hàng hóa nó sẽ gia tăng tiền quá nhiều thì hàng hóa sẽ gia tăng không những hàng hóa về bất động sản mà hàng hóa khác từ phân đạm từ mọi thứ nó cũng gia tăng đúng không mọi thứ nó gia tăng trong đó chúng ta thấy kể cả thép mọi thứ nó cũng gia tăng và khi mọi thứ gia tăng thì nó dẫn đến gì ạ à? tiền thì nhiều mà mọi thứ gia tăng thì nó lạm phát mà lạm phát thì dẫn đến cái việc gì ạ à? bắt buộc chính phủ phần phải hút tiền về à chính phủ phải phải hút tiền về mà khi mà hút tiền về thì họ cần phải sử dụng một số các gì ạ à? các công cụ như là về tỷ giá hay là phát hành trái phiếu để hút tiền về và tiếp tục lạm phát gia tăng thì cái việc tỷ giá họ phải huy động với à, với mới lãi suất rất là cao và chúng ta biết rằng là bất động sản thì khi mà nó lên cao quá thì ngân hàng nhà nước cũng không cho vay nữa và bong bóng thì người ta tức khi mà cái tài sản nó bong bóng thì à, ở mức cao thì các tổ chức các nhà đầu cơ họ cũng bán ra nha mọi những người đều bán ra các đặc biệt là gì ạ các doanh nghiệp các chủ doanh nghiệp họ vừa rồi họ lãi quá lớn bình thường chúng ta thấy là có những cổ phiếu cả một năm nó mới lãi được bao nhiêu ạ cả một năm nó mới lãi được khoảng 20.000 tỷ nhưng nếu mà gì ạ? họ bán cổ phiếu thôi ạ chúng ta thấy họ bán cổ phiếu thôi để họ lãi đã lãi được rất nhiều nghìn tỷ rồi chẳng hạn như chúng ta thấy là đây là chúng ta thấy là cái cổ phiếu DG đấy ạ họ bán một cái cổ phiếu từ họ giá mua từ giá 20 thôi ạ họ bán ra 30 với 30 triệu cổ phiếu là họ lãi lại bao nhiêu ạ nếu họ mua từ giá 20 nhá công ty Thiên Tân đấy họ mua giá 20 họ bán giá bao nhiêu ạ 30 họ đã lãi rất lớn rồi ạ đúng không họ lãi rất là lớn bao nhiêu tiền ạ chúng ta quy đổi ra này đây Thiên Tân này họ mua giá 20 họ bán ra gì ạ tức là họ phát hành cho họ giá 20 họ bán giá 30 ở trên thị trường họ lãi bao nhiêu ạ mà trong khi đó cả năm lợi suất của một doanh nghiệp lợi nhuận của doanh nghiệp trừ tất cả chi phí đi còn bao nhiêu thứ khác cổ phần mọi cái nữa họ lãi được bao nhiêu trong khi đó cổ phiếu này còn tiếp tục lên đến gì ạ lên đến 70 lên 80 lên 90 nữa nên cái việc mà gì ạ họ lãi rất là lớn khổng lồ luôn ạ nên không có gì lãi bằng cái việc mà cổ phiếu tăng tốc lao nhanh như vậy không có cái gì mà lãi được như vậy rồi nên chính vậy họ cũng sẽ phát bán ra ngoài vấn đề họ in giấy họ bán ra hai là gì ạ họ bán cổ phiếu ra tức là hai cách họ in giấy để họ bán ra thứ hai nữa là gì ạ họ làm gì nữa họ bán cổ phiếu trực tiếp trên thị trường nên lúc đó nguồn lúc đầu cung nó ra rất nhiều đúng không cung nó ra rất nhiều nguồn cung ra rất nhiều nhu cầu thì rõ ràng nhà đầu tư cá nhân chúng ta tiền thì nó cũng chỉ có hạn chế thôi ạ tiền hạn chế thôi lúc này là gì ạ bản thân chúng ta biết rằng là chính phủ thì không cho đầu tư vào gì ạ không cho vay đầu tư vào bất động sản nữa nên cái nguồn tiền để của dân để vào bất động sản nó sẽ gì ạ gì ạ nguồn đầu tư bất động sản nó sẽ có xu hướng gì ạ sẽ giảm xuống mà khi giảm xuống mọi người lại thấy cổ phiếu giảm thì mọi người bán ra mọi người bán ra mà khi mọi người bán ra thì điều diễn ra mọi người bán ra nó tạo ra gì ạ cái bong bóng nó sẽ xẹp dần và khi bong bóng xẹp dần thì mọi người tiếp tục bán ra mọi người tiếp tục bán ra và đó chính là gì ạ lúc đấy cổ phiếu nó sẽ giảm rất là sâu khi một cổ phiếu giảm sâu đó thì lạm phát nó đứng ở mức cao nhất lạm phát ở mức cao nhất và giá cổ phiếu thì giảm mức ở sâu nhất và lúc này nó lại bước vào một chu kỳ đầu tư giá trị đấy là vòng đời của một cổ phiếu tương tự như vậy và khi mà lạm phát cao nhất thì cổ phiếu giảm sâu nhất thì lúc này các tổ chức họ lại tiếp tục mua vào họ tiếp tục tham gia vào và một vòng đời mới lại tiếp tục ra và về cơ bản thì có thể nó kéo dài một vài tháng thậm chí nó có thể kéo dài một vài năm nên với chúng ta thì chúng ta không không thể biết được nên nếu chúng ta nhìn về cái chu kỳ về lạm phát chu kỳ về gì ạ về gì ạ chu kỳ về ngành về dòng thì chúng ta cần phải kết hợp cả phân tích kỹ thuật đặc biệt là VSA nữa để chúng ta biết rằng là khi nào thị trường tạo đáy và thời điểm đó chúng ta mới gọi là đầu tư giá trị tức là lúc này chúng ta gọi là đầu tư giá trị dựa trên cái quá trình mà tích lũy cổ phiếu khi lạm phát ở mức cao nhất lạm phát ở mức cao và người ta tiếp tục bán cổ phiếu mọi mọi người tiếp tục bán cổ phiếu khiến cho cổ phiếu nó giảm sâu hơn giảm thấp hơn giá trị thực của nó và lúc này chúng ta mới đầu tư cổ phiếu gọi là đầu tư giá trị đó là cách chúng ta gọi đầu tư giá trị còn đầu tư giá trị mà nó đang ở trong chu kỳ tăng trưởng thì thực tế nó không phải đầu tư giá trị nên đầu tư giá trị nó đến với giai đoạn một là lạm phát ở mức cao, thứ hai là nó dành cho chủ yếu nó dành cho các cổ phiếu theo chu kỳ thị trường. Nha, nó dành cho các cổ phiếu theo chu kỳ thị trường, đặc biệt là những cái ngành nó liên quan đến gì ạ? Về chứng khoán, về ngân hàng là hai cái ngành chúng ta thấy rõ nhất. Còn bất động sản thì chúng ta thấy là nếu những cái cổ phiếu nó phát trái phiếu quá nhiều mà nó không có gì ạ, nó không có cái tài sản đảm bảo để gì ạ, để để để đối ứng thì đến một giai đoạn nó cái cổ phiếu đó hoặc là cái cái công ty bất sản đó có thể xóa sổ trên thị trường nên khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng không phải là thấy nó rẻ chúng ta mua vào mà chúng ta cần phải theo dõi rằng là một là chủ động tức là chủ tịch hội đồng quản trị doanh nghiệp nó đang như thế nào nó có chính trực hay không nó mua bán ra sao chúng ta theo dõi tất cả những cái gì cái thông tin của họ để chúng ta có thể biết ngay cái điều thứ hai nữa là chúng ta cũng phải xem là tài sản của nó thực tế như nào tại vì thực tế là có nhiều công ty thì tài sản rất là lớn nhưng ta thấy là vay trái phiếu này vay trái phiếu hoặc là chúng ta thấy là huy động một số tiền rất lớn bên ngoài cái thứ ba nữa là chúng ta lúc đó chúng ta xem là giữa cái định giá thực tế của cổ phiếu so với tài sản bên ngoài thì nó có lợi với chúng ta hay không nhưng cái quan trọng nhất là gì ạ mọi thứ nó không quan trọng nữa đó là gì ạ mọi thứ nó cũng không quan trọng nữa nếu chúng ta thấy cái là gì ạ nếu nó không có dòng tiền lớn mà không có tổ chức tham gia vào thì dù chúng ta có định giá dù chúng ta có đưa ra rất nhiều các gì ạ kịch bản hay chăng nữa thì cổ phiếu cũng không lên được bởi chúng ta mua cổ phiếu là mong muốn là cổ phiếu gì ạ nó tăng giá đúng không chúng ta mong muốn cổ phiếu tăng giá chúng ta có lợi nhuận chứ không phải là chúng ta mong muốn để chúng ta gì ạ đầu tư vào đấy và mãi mãi nó không mang ra lợi nhuận chúng ta nên cái cuối cuối cùng mà chúng ta đang hướng đến là cần phải gì ạ có lợi nhuận trong trong cái thương vụ đầu tư chúng ta có thể trong một năm có thể hai năm nhưng về hai hay ba năm hay là bốn năm chăng nữa thì cái cuối cùng chúng ta phải có lợi nhuận và một vài cổ phiếu kể cả cổ phiếu ngân hàng hay là bất động sản có những cổ phiếu nó sẽ gì ạ không bao giờ quay trở lại cái đỉnh ban đầu nên nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta cần phải hiểu kỹ về chúng ta phù hợp với phương pháp nào phù hợp với đầu tư giá trị phù hợp đầu tư tăng trưởng phù hợp với đầu tư theo gì ạ chu kỳ hoặc là phương pháp phân tích kỹ thuật hay là phương pháp đầu tư uh, nào đó quan trọng là chúng ta cần phải hiểu chúng ta nói kỷ luật thì tổng kết cái phần này chúng ta hiểu đơn giản là cái thời kỳ giá rẻ tức là tiền giá rẻ thì nó làm cho các tài sản sẽ tăng giá khi tài sản tăng giá nó tạo ra bong bóng mà khi nó tạo ra bong bóng thì gì ạ tạo ra bong bóng mọi thứ tạo ra bong bóng thì nó lại lạm phát mà khi lạm phát người ta phải hút tiền về hút tiền về thì bong bóng sẽ gì ạ bong bóng sẽ xẹp và sau khi mà hút tiền về lạm phát thì nó sẽ lên đến mức cao nhất tức là tiếp tục lạm phát nó gọi là lạm phát đẩy nó lên mức cao nhất mà lên mức cao nhất thì người ta phải hút tiền về khi người ta hút tiền về thì giá cổ phiếu sẽ giảm mạnh giá cổ phiếu giảm mạnh và nó giảm đến gì ạ nó giảm thấp hơn giá trị thực của nó và nó giảm thậm chí là thấp hơn giá trị thực của nó thì lúc này ai có nhiều tiền thì họ sẽ mua vào và họ có thể là quả ví như ông Warren Buffett thì ông có có rất nhiều tiền ông có thể mua cổ phiếu về và ông có thể là thâu tóm doanh nghiệp thì đấy là cái cách thức mà thị trường nó vận động đơn giản như vậy đây là cách thức mà chúng ta nhìn về cái góc ngắn gọn trong cái mà à, về kinh tế vĩ mô 6 tháng thế thì góc độ nào đó thì chúng ta thấy là hiện tại thì chúng ta thấy là hiện tại chúng ta vẫn đang thấy là chính phủ đang hút tiền về đấy đang có thay vì chúng ta gọi là kích thích kinh tế thì chúng ta thấy là một những khoản tiền đang hút rất là lớn mi micro khoản tiền đang hút vào tức là đang hút qua một số các kênh rất lớn thì rõ ràng là để thị trường mà tạo tăng nóng hay là bắt đầu tạo ra sóng hồi lớn thì rõ ràng không phải là cơ hội cho chúng ta thời điểm này nên cái chu kỳ nó có thể hồi có thể nó tăng nhưng để nó tạo ra một chu kỳ mới thì rõ ràng trong cái thời điểm này hay trong tháng tới khả năng là nó diễn ra là khá là thấp tại vì chúng ta chưa thấy là chính phủ đưa ra những giải pháp như là kích thích kinh tế hoặc là tạo ra một cái lý do nào đó để cái CPI nó có xuống giảm thì đấy là cái mà chúng ta cần nắm rõ à, đây là một cái phần mà Dũng cũng à, có thể một số bạn sẽ thấy là việc phân tích uh, kinh tế vĩ mô của Dũng nó cũng sẽ không được uh, giống như chúng ta thấy là nó hơi khác so với những cái gì chúng ta à, thấy ở ngoài kia nhưng đây là cái quy luật mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng à, để chúng ta có thể thấy rằng là việc đầu tư cái này nó chỉ là hỗ trợ cho ta một phần thôi cái này nó chỉ hỗ trợ à, giúp chúng ta cải thiện về cái góc nhìn tổng quan thị trường còn sau này khi mà dù là kinh tế vĩ mô nó vẫn còn đang xấu nhưng khi có dòng tiền lớn tham gia vào thì lúc đó chúng ta vẫn có thể tham gia vào theo gọi là một là lướt sóng hay là dựa vào những cái sóng ngắn để chúng ta có thể uh, có đôi chút lợi nhuận 3 40 phần trăm lợi nhuận trong ngắn hạn đấy là cách thức mà Dũng tiếp tục chia sẻ với chúng ta trong cái những chương trình tiếp theo à, tối mai Dũng có một cái chương trình đó là gì ạ bí mật đầu tư cho người mới thì anh chị em nào nếu mà là mong muốn tham gia chương trình đó thì có thể đăng ký vào cái đường link bên dưới bởi vì à, tối mai Dũng sẽ có buổi trực tiếp à, chia sẻ với chúng ta toàn bộ những bí quyết để giúp chúng ta à, có những cái quyết định đầu tư tốt hơn giúp chúng ta hiểu à, cái quy luật vận động của thị trường hiểu rõ được quy luật cung cầu hiểu rõ được à, những cái à, quản trị cảm xúc nắm rõ được những cái chu kỳ vận động của nền kinh tế vận động của cổ phiếu và đặc biệt là giúp chúng ta hiểu rõ là chúng ta nên phụ uh, đầu tư theo cái phương pháp nào tức là chúng ta mỗi chúng ta đều có những cái phương pháp khác nhau đều có cái tư duy khác nhau nhưng chúng ta thấy là mình phù hợp với hệ thống phương pháp nào thì chúng ta sẽ đầu tư theo hệ thống đó một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo chúc anh chị em có những quyết định giao dịch thành công xin cảm ơn rất nhiều